chào anh em nhé sau đây uh, video này tôi uh, xin giới thiệu mình tên là Tuân này. <coughs> đã uh, nam chính bắc chiến và đi vào nghề cờ bạc này rất nhiều năm rồi được chục năm rồi đúc rút được rất nhiều kinh nghiệm sau đây uh, mình xin gửi tới tất cả quý vị những cái sản phẩm thô sơ tưởng chừng những đơn giản mà lại rất hiệu quả và hữu ích <coughs> đó chính là những dòng nhẫn sông nhạc hiện tại mình mới đưa ra sản phẩm nhẫn song nhạc mang tính chất là mới nhất kín nhất và đẹp nhất rất nhiều rất nhiều anh em nhé nhẫn đá nhẫn tròn nhẫn cưới anh em tha hồ mà lựa chọn thưa anh em cái nhẫn sông nhạc này để làm gì bữa trước ờ, mình mình đã, đã chế ra ngày xưa ấy, mình đã chế ra à, ve sóc nhạc và máy sóc nhạc máy sóc nhạc M13 đây mình giải thích luôn thế nào là máy sóc nhạc anh em mình cứ hàn huyên một lúc rồi đi vào công việc đôi khi những cái dòng tâm sự và những canh bạc thì cũng chính là những mà giúp cho anh em chiến thắng trong trận chơi rất nhiều nó là kinh nghiệm thôi anh em đây đây là một cái máy điện thoại nghe gọi bình thường mình chỉ cần bật chế độ nghe nhạc bật chế độ nghe nhạc lên anh em chỉ cần lắp chế độ nghe nhạc lên là ok luôn chỉnh lắp chế độ nghe nhạc là ok đây là công tắc này bấm nút này là cái âm thanh của cái tiếng ghi sóc đĩa nó vào và mình đeo cổ tay nhưng cái này nó dây dợ là nhằng trong người lâm trận đánh là rất nguy hiểm anh em mặc quần dài áo dài đánh đó là cái của ngày xưa mà cái mà tôi muốn nói đến bây giờ ấy nó chính là cái nhẫn này đây đây là nhẫn mà mình đã nghĩ ra rất nhiều rồi nhẫn này để làm gì cái nhẫn này ấy, để công dụng là nó va đập vào vào nhau và chạm vào đĩa thì phát âm thanh giống như này bây giờ này giống như này giống như vậy đây tôi đổ vào bộ quân ở đây không có quân nha anh em nhìn nhá đúng không này kể cả đeo nhẫn vào tay và bánh luôn này giống này đó không có quân mà vẫn có tiếng kêu đấy tác dụng của nó là như thế anh em hiểu là như thế nói về đồ sóc đĩa ấy, thì mình xin giới thiệu luôn ngày xưa thì có bát camera này sạc kim sạc đế bây giờ là có sạc đế này bát làm ở trôn này làm ở cạnh này và bây giờ sinh ra thì bát làm ở viền hay người ta gọi là tàng hình camera chạy quanh viền này quanh viền này bấm đèn soi đèn thoải mái sạc đế đặt sẽ sạc và đĩa camera cũng sạc kim và đĩa bát thì nó khi đập ra nó đều có tang đảm bảo bảo là nói là bát không tang nhưng thường thường đập ra vẫn có camera đấy là cái nguyên lý hoạt động của nó nó phải có camera ấy, thì nó mới, mới thu hình ảnh thu sóng hình phát về màn hình thu cho anh em được còn thì nếu đánh về quân nói về quân thì ngày xưa ấy là có một bộ quân kẹp hay gọi là châm chỉ chúng ta phải đưa quân vào bát đĩa xanh chín khi chúng ta đưa quân vào ấy, thì nó báo rung à nó quân kẹp thì chỉ cần đi qua kẹp thì quân nó tự lộn lên sấp hai hoặc lộn lẻ do mình làm quân thôi đấy là cái thứ mà à, cái thứ ba là đưa quân từ vào hệ thống báo từ thì có bệ trôn báo rung rung đánh một không rung rung đánh lẻ không rung đánh chẵn rung hai cái anh thứ tử hoặc là bệ lướt thì lướt qua cũng kết quả rung như vậy hay là bệ quét ngang bây giờ hiện anh bây giờ đánh được 20 phân quét 20 phân chuẩn đét rung đến lẻ không rung đánh chặn rung hai cái anh thứ tử và cái thứ ba là bệ thảm gian chiếu cũng là như thế thưa anh em và một số uh, uh, máy móc đời mới ra thì tí tôi giới thiệu sau còn bây giờ mình xin giới thiệu qua về nói qua sơ qua về cái cái đánh sóc đĩa này đấy đây là đây là công dụng của đánh nhẫn nhá anh em nhìn này và này là tiếng sóc hai này đấy chúng ta dốc quân vào trong lòng này dốc quân này Đấy, nó chỉ có tiếng nó chỉ có tiếng nhẫn kêu thôi còn quân thì chúng ta sóc phanh quân nó sẽ nằm ở đây chắc chắn này đây anh em nhìn này 10 quả không không xịt quả nào này đó mà bát đĩa nó hoàn toàn xanh chín và quân xanh chín anh em nhé à. Đấy. năm à, rất nhiều năm rồi thì tôi đã đưa ra một cái nhẫn này đây là sản phẩm nhẫn tròn hay còn ta gọi là nhẫn cưới và tiếp theo đó tôi đưa ra cái nhẫn uh, mặt đá đại bàng và à, đây nhẫn mặt mặt đá đại bàng <clears throat> chỉ cần chạm cái mép nhẫn này vào mép đĩa và giữ nguyên vậy dốc quân vào trong lòng dốc quân trong lòng xong rồi đây như này quân đang như này chạm cái mép mép nhẫn này vào đĩa xong rồi sóc đó đặt xuống thì là cái tiếng nhẫn này nó kêu nó phát vào tí đĩa giả âm thanh của của là <clears throat> giả âm thanh của quân nhảy nhưng thực ra quân bên trong còn nguyên và đặc biệt hơn nữa là hai cái loại nhẫn này hai mẫu nhẫn này hai mẫu nhẫn đá và nhẫn tròn này trên thị trường thì đã có rất nhiều và rất phổ thông rồi nhá anh em nhé rất phổ thông Đây. nhẫn mặt đá này rất phổ thông nhẫn cưới rất phổ thông đặc biệt hơn bên trung tâm chúng tôi đã đưa ra một loại nhẫn đó chính là nhẫn đại bàng nhẫn hộp đại bàng anh em nhìn thật kỹ này nhẫn vuông rất kín không thể nào phát hiện được ra khi đeo nhẫn vào không biết được đây Đấy, anh em nhìn chưa rất kín rất đẹp anh em Rồi. mà rất dễ chơi nhá anh em nào chưa chơi bao giờ chỉ cần đeo nhẫn của tôi vào đánh là đảm bảo là chiến thắng luôn có đầy đủ kích cỡ to nhỏ tùy theo kích cỡ tay của anh em tôi làm ba size đây, đeo thử cái này đây anh em nhìn này rất kín luôn, không họ đánh đánh rất đơn giản thôi anh chỉ cần cầm nhẫn là đánh đó anh em nhìn chưa đánh 10 đánh đánh 10 quả chẵn được 10 quả chẵn đánh 10 quả lẻ được 10 quả lẻ đây đánh ván này đánh rồi tiếng lẻ luôn này dốc quân trong lòng này <coughs> rồi rất vẫn lẻ này đánh tứ tử ở à, tứ tử luôn đánh còn nguyên tứ tử này ừ, anh em nhìn chưa đây người ta gọi là nhẫn xua đít đĩa hay gọi là nhẫn xong nhạc những song nhạc là gì những song nhạc là là nó phát ra âm thanh Đấy, nó phát ra âm thanh đặc biệt là phát âm thanh đây ừ. vẫn tứ tử này để tứ tử trắng <coughs> thì nó vẫn là tứ tử trắng để tứ tử đỏ nó vẫn là lời tứ tử đỏ này em thấy chưa này. không thể xịt được đánh tiến số 2 tiếp này Đó. đây là nói về nhẫn thì đặc biệt là có cái nhẫn này là nhẫn độc quyền chỉ một trung tâm tôi làm ra cái nhẫn này thôi ngoài ra thì tôi ờ, không làm không đưa ra trung tâm khác để làm à, <coughs> <coughs> đây là cái những dụng cụ cơ bản về cái nhẫn sóng nhạc và bên chúng tôi còn cung cấp cả cái điếu thuốc lá sóc nhạc hay là ve kẹp tay đánh đánh nhạc à, anh em nào muốn uh, sử dụng đồ ấy thì bên tôi đưa ra một loại đồ rất đặc biệt đó chính là quân 360 độ <coughs> bộ bộ báo rung 360 độ đời mới nhất hiện nay ngụy trang trong con điện thoại đây. đây là một cái máy khi chúng ta đây là một bộ rung bộ rung này cách xa bộ rung với cái máy này báo hiệu qua nhau cách xa 10 mét khi chúng ta đánh thì chúng ta chỉ lòng muốn cây vào thôi quân hoàn toàn là không tang và chúng ta bật công tắc bên này trên đầu này có công tắc bật bật công tắc xong sau đó thì đút vào túi ngực của và cái điện thoại này cách xa 80 phân so với bát còn công tắc này bật được rung đó đây rung rung hai cái chứng tỏ là máy chuẩn đúng không ạ đấy đây tôi ấn một cái là rung hai cái để kiểm tra máy này đây kiểm tra máy hai cái rung bốn cái rung phát nữa này <coughs> rất đơn giản hiệu quả cái máy này là sản phẩm 360 độ mới nhất hiện nay anh em nào mà muốn ờ, được ờ, cảm nhận về cái máy này ấy, thì xin vui lòng liên hệ vào số điện thoại kia còn đây là quân 360 độ anh em nhé rất hiệu quả và đơn giản anh em ờ, chỉ việc đưa quân vào thôi và ai sóc cái được Ừ, tôi không nói sâu về cái sản phẩm này anh em nào muốn biết về cái sản phẩm này thì xin vui lòng liên hệ số điện thoại này sản phẩm mang tính chất độc quyền rất ít nhà có đây là một cái bệ đây là một cái bệ quét 360 độ đây là cục rung báo với nhau hai cái này đi với nhau hai cái này đi với nhau đánh tỷ lệ là chính xác tuyệt đối luôn À, à, bên cạnh dòng bên cạnh dòng đánh sóc đĩa <clears throat> bên cơ sở chúng tôi còn có cả à, mỏ đánh bài đây rất đơn giản hiệu quả không phải ví đổi bài không phải áo đổi bài không phải quần đổi bài mới đây mỏ đánh bài anh em có thể buộc vào cổ tay mùa đông có thể buộc cổ tay hoặc cổ chân tác dụng của cái mỏ này là gì đây, tác dụng của mỏ này là đây con quy này chuyển thành con ba này đấy tác dụng của mỏ này là như thế là đổi bài cho anh em anh em ờ, ăn khi chơi ấy, anh em chơi cái mỏ này rất hay có thể là hao bài giấu một cây bài đi mà đổi ra đổi vào bằng cái máy này rất hiệu quả đây là cái mỏ này là rất đặc biệt và đặc biệt là cũng chỉ một mình bên cơ sở chúng tôi có Đấy. mỏ này rất kín đây gọi là mỏ một anh em nhé còn có một số anh em chơi mỏ ba đánh liêng này đánh lá cây liêng đánh sâm dùng mỏ này nó hiệu quả anh em ạ mọi chi tiết thì anh em à, xin vui lòng liên hệ 0974 07 từ quý 3 0868 02 từ quý 5 để được tư vấn miễn phí về những sản phẩm này sản phẩm à, của chúng tôi là rất cơ bản và đều là những người có kinh nghiệm tư vấn cho anh em đặc biệt hơn nữa bên chúng tôi còn có đầy đủ các thợ thuyền và đầy đủ lứa tuổi để đi các bãi bờ để gỡ lại cho anh em những gì mình đã mất từ tay nghề cho đến đồ đoàn đôi khi anh em mua đồ về thì anh em cũng không đánh được bởi vì là cái này nó còn phụ thuộc vào năng khiếu anh em ạ nên là sinh ra mỗi người một nghề rồi anh em à, cứ chỉ cần đưa thợ chúng tôi vào đi theo là thợ chúng tôi sẽ giải quyết giúp anh em gỡ lại những gì mình đã mất vâng xin chân thành cảm ơn anh em đã